Bây giờ chúng ta cùng nhau đứng ở đây để chiêm ngưỡng cái độ đẹp lộng lẫy kiêu sa của một thiết bị dư tiền Của một thiết bị gì gọi là dư tiền Cái máy này nó bán ế lắm các bạn Tại vì phòng gym thống cần Đúng không? Nhóm bắp chuối nó chơi máy à, chừng 10 à, ngàn hay là ổ lộn xin lỗi bạn Chừng 10 à, triệu quay đầu Hoặc là người ta nhón trên Smart Smith hoặc là người ta nhón trên Smart Express Ít ai có điều kiện mà đầu tư tiền một cái dàn máy mà gọi là pro Performance Mà chỉ để nhón bắp chuối thôi Cái tên máy là cái gì? kiếm đọc cho nó chuẩn nè standing carb nói vậy thôi tên nó đơn giản vậy thôi mà là nó thuộc dòng pro performance plus dòng máy mỹ đế hai em đắt tiền đắt lắm nên bởi vì mới nói là cái máy là cái máy dư tiền để tập cái máy này cũng khá là đơn giản chứ cũng không có gì gọi là phức tạp đó, khi mà các bạn đến với THR Sim Center các chi nhánh thì bạn sẽ thấy có cái máy như vậy thì chúng ta cùng nhau điều chỉnh cái chỗ nồi vàng kéo kéo nói vậy thôi nhưng khi hai ba năm sau nó đổi cái chị cái này thành màu đen hay màu đỏ gì nha hiện tại là giờ nó là màu vàng đen nhám rồi rút ra không được nha ba không được tôi nói ông gì rồi nè rút ra là phải có người chim chim này nè đó không mới rút được đó hạ xuống lên cái này để chỉnh cái này để làm gì chỉnh chiều cao thấp của người đó, thôi duy lùng biết thân biết phận chỉnh thấp thôi đó, mức này là mức tập của duy tập cái này có nên đeo đai không nên khuyên các bạn nên mua đai để mà đeo rất tiếc là ngày hôm nay duy đi vội quá duy quên mang đai của duy và đai của THOL đã được bán gần như là gần hết bên này ngày mai ship hàng qua mới có nữa nên ngày hôm nay duy mạn phép không đeo đai tập bài này khá dễ nhưng cũng khá khó đứng thẳng và không đúng mà đứng thẳng khóa khớp cuộc sống chết đứng chu đích chứ là đứng chu mông à nó hơi chu chu ra xíu vậy đó tập là phải lót khăn thôi mình làm cái cho nó chuẩn đi cái này nè giảm ma sát tức là tăng cái ma sát lên đó tức là chống trơn trọt á không? không có cái này á bạn trượt lên cái này. trượt lên cái này cái ưu điểm của cái máy này á là các bạn tập vô là nó đỡ đau nó đỡ nó đỡ bị gọi là chấn thương vai nó mỗi lần mà di tập đùi xong á hai cái vai á mà chơi trên máy smith á gánh vô cái nó bầm hai bên đây luôn rồi à. mà cái này nó hạn chế được cái điều đó nên đây cũng là một trong những ưu điểm của máy phòng sim bên mỹ vừa đi 10 phòng chừng phòng có máy này à nó nói cái máy này máy đốt tiền cái máy không cần nhưng mà mình mua về để cho nó full dịch vụ vậy đó mua về cho thầy cái sự đẳng cấp sự chịu chơi và nó cho người ta trải nghiệm được cái gì mang nó yếu tố riêng biệt mấy phòng gym khác có phòng tôi có thôi thôi các bạn thấy không khi bạn tập nặng là bạn hết nhấp nổi bạn còn dày dày dày là tập cường độ cao tạ nó vừa thôi còn khi bạn chơi nặng rồi là bạn phải tập trung vô từng rep từng rep từng rep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 hấp rắc đẳng cấp thế giới à. À. Đây, đây, đây. À.